thì không yêu mình người mình không yêu cũng chẳng yêu mình nổi đời là trò chơi chẳng thắng ván nào tình là trò chơi càng chơi càng bực thương nhất một người mà chẳng biết đến ta quan tâm một người mà người chỉ coi là dư ভবিষ্যতে thường rất dễ thương miệng cười xinh xinh tỏa đầy ánh nắng càng nhìn càng thơ càng thêm đông đầy tình là trò chơi càng chơi càng nghiện thương nhớ một người mà chẳng biết đến ta quan tâm một người mà người chỉ coi là dưng shot there. rồi sẽ có ngày người mình yêu sẽ yêu lại mình và rồi sẽ thôi chỉ coi là dương ôi cái cho tệ